rồi ai đầu tư đất trên đường E8 này cũng như là đường dg Em này thì cứ xem video này của mình à, có ý kiến gì hay là có ý tưởng gì để mình quay video hay là quay lô đất để mà bán cái nhà muốn ký gửi lô đất hay là muốn mua đất thì cứ liên hệ mình đây là đường dg Em, đoạn này cực kỳ sầm uất luôn chúng ta thấy là ở đây là có bảo an KDV là điện à, cửa hàng điện mới hoạt đó, à, các nhà thấy không ạ kinh doanh khá là sầm uất nha ở đây cũng có một số quán karaoke cũng cũng khá là lớn lượng người di chuyển ờ, trên những con đường lớn này cũng khá là đông đúng không cả nhà vào buổi chiều khi mà tăng ca lên làm về à, nhịp sống cũng khá là nhộn nhịp à, so với à, mình sống từ Sài Gòn 206 cho đến 2014 ở cái nhà đây là mình có một cái số tiệm uh, một số cái địa điểm kinh doanh nổi tiếng thì thì mình có thể là mình mình nêu lên đây là cái nhà còn nắm nha nuôi tìm mắt lên trên kia xuống là chợ cả nhà nói chung là từ bắt đầu tư chính chỗ đoạn đó là đã chợ rồi kinh doanh buôn bán rồi mình đi chỗ nào mình cũng mua được cũng cũng cũng mua hàng hóa được cái cây thịt đủ các loại nói chung là đủ các loại ở lên trên kia là xe đông này đó, mình biết là bây giờ mình có nên chung vào trong đó để mình đi hay không và mình rẽ lên đường đôi đôi chi 10 ở đó mình rẽ lên đường đôi chi 10 đi chứ vào đó đông kẹt xe nữa đi xe máy thì cho người ta đi ở trên trên đường chính kia ngay chỗ chợ kia trung tâm chợ kia chợ cứng đông lắm cho nên mình sẽ không vào đó đâu mình nên NG10 nha cả nhà rồi mình sẽ lên NG10 nếu chúng ta đi thẳng ra hướng kia này 10 phút tân bạn chúng ta sẽ vẹo phải thì đi vừa thú cho một đây và bây giờ chúng ta sẽ đi vào NG10 đây Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hello cả nhà, lại là Toàn đây. Hôm nay uh, Toàn sẽ đi uh, quay một vòng khu 10 phút 3 nha cả nhà. Uh, hôm nay thì Toàn sẽ review uh, không cắn chung là cuộc sống ở đây cuộc sống ở đây nha cả nhà cuộc sống ở tại uh, à, Mỹ Phước 3 Bến Cát Bình Dương thì để cho cả nhà xem kênh của mình thì cũng à, xem được là cái à, cuộc sống ở tại uh, Mỹ Phước 3 này ở Bến Cát này thì như thế nào tại vì lâu rồi toàn ít quay video cũng như là dường như là chỉ có một video hoặc là hai video toàn quay ở ờ, tại Bình Phước này thì bây giờ toàn sẽ quay lại à, ở đây thì cái nhà hãy cùng đón xem những cái video tại đây nha và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ công Bình Phước 3 à, chúng ta đi vào đường N8 và mình sẽ đi vào những cái trục đường lớn trục đường chính để cả nhà cùng xem nha cả nhà và chúng ta bắt đầu từ à, ngay ngã tư Mỹ Phước 3 đường N8 và quốc lộ 13 nha cả nhà chúng ta sẽ đi thẳng vào phía trước kêu chúng ta là khu đô thị Mỹ Phước 3 chúng ta về phái bên à, quốc lộ 13 thì chúng ta sẽ đi vào túi 1 Để trái thì chúng ta sẽ đi vào hướng mình trước nha cả nhà và đây chính là con đường N8 công Mỹ Phước 3 à, đây là à, một trong những cái nơi mà Toàn quay video đầu tiên Toàn làm kênh YouTube của tôi Toàn thì ngày hôm nay Toàn à, tiếp tục quay lại với con đường này tôi Toàn quay cuộc sống vào buổi chiều lúc này hiện tại đang là 5 giờ chiều nha cả nhà à, cũng là giờ mà mọi người là đi làm việc vừa tức là rời công sở đi vừa thì à, như các nhà thấy thì à, mật độ di chuyển ở trên đường này cũng khá là đông đường này à, rộng nha đường này mặt tiền như thế này thì rộng tầm là 32 mét đó rất là lớn chưa tính với hè nữa nha với hè nữa chắc tầm tầm 42 mét và phía bên tay trái này của chúng ta là có kinh doanh cửa hàng xe máy nhập khẩu bên tay phải là cái gì châu âu đang đang làm họ đang làm có group nữa của vin group có ba phía trước của chúng ta là có um, bbq nướng lẩu nói chung là quán nhậu à, trên đường này thì chúng ta sẽ kinh doanh cũng khá là đông đường này uh, nhiều người tức là nhiều người kinh doanh ở trên mặt tiền đường này nha các nhà bên cạnh đó thì cũng có một số hai ba căn nhà à, được đỡ trống thì những căn nhà này là những cái nhà Ờ, của chú người ta họ mua họ đầu tư rồi họ đó lại và đây mùa này thì đang là mùa trung thu cho nên mình sẽ thấy bánh kinh đô bánh trung thu kinh đô cũng BVK ẩm thực trên đường này thì à, buôn bán kinh doanh ẩm thực khá là nhiều nha và vật liệu xây dựng chúng ta cũng thấy này ẩm thực là riêng ẩm thực thôi là chúng ta thấy là rất nhiều quán rồi ngoài ra thì còn quán cà phê nữa phía trước kia chúng ta thì à, à, ở đây thì à, chúng ta lên từ cái đoạn này từ ngã tư này nha cả nhà thì chúng ta lên thì chúng ta thấy kinh doanh cũng khá là nhiều mặt um, lĩnh vực như phía trái của chúng ta là hoàng mặt đá quý này tay phải là chúng ta có địa ốc này yến xào này bún bò hứa lẩu kim chi lẩu thái mì cây bay cấp độ ở cả nhà thấy ờ, đông đúng không ạ nói chung là lúc mà nó mới hình thành thì mình không có mạch ở đây mình không có sinh sống ở đây mình không biết là lúc mới hình thành nó quánh như thế nào nhưng mà đến lúc 2014 mình vào đây thì ờ, mình thấy cũng khá đông như thế này rồi càng ngày càng ấy. phía phía bên đây trái này của chúng ta có đường mới xanh này Lắc nữa chơi chúng ta quay là một một một vòng ở đường này ở chúng ta thấy nha cả nhà à, chúng ta lắc nữa đi vào đường uh, ờ, G5 đi và chúng ta đi thẳng phía, phía bên kia chúng ta đi thẳng lên thì ngay chỗ đèn xanh đèn đó ấy, chính là đường Mỹ Phước Tân Vạn đường Mỹ Phước Tân Vạn nha cả nhà bên này chúng ta thì có rất là nhiều tiệm tạp hóa này cửa hàng kinh doanh buôn bán đặc biệt ở bên tay phải của chúng ta là có tiệm vàng Bao Trang 2 cũng là một trong những tiệm vàng lớn bên tay trái của chúng ta có bưu điện Ờ, ngân hàng và có rất là nhiều máy ATM đặt tại đây đó mà mọi người rút tiền đây này đây là cái cánh mà mà mọi người đi về này cả nhà cả nhà thấy đông không ạ đó là mọi người đi kinh doanh ờ, đi đi đi đi ái về này mọi người đi làm vừa này công nhân tăng tăng cao vừa đó thì bây giờ mình về lại cái con đường này đó cả nhà thấy nha rồi con đường phía trước cắt ngang thì đây là đường Mỹ Phước Tân Quảng hướng mình tay trái lấy theo hướng này này đang mình đang về đây là hướng đi vừa ờ, Bình Phước đi vừa Bảo Bàng và chúng ta sẽ về lại với con đường này một lần nữa để chúng ta thấy độ sầm mức cũng như là à, lượng công nhân cũng như là người đi làm vừa trên tuyến đường này phía bên tay phải này của chúng ta thì chúng ta có công ty The Optimum này một công ty lớn cái ngã ba này vừa rồi chúng ta vừa qua là đó là đôi di chính nha cả nhà à, ở đây thì à, đó, nói chung là kinh doanh rất là sầm mức đây lúc này đôi di 10 cũng đây đưa đôi di chính đây đôi di chính là con đường chợ đây mọi người đi làm về mọi người ghé vào chợ Ở đây có cửa hàng việt theo này Cái này là tập đoàn công nghiệp quân đội việt theo. À chỗ này có việt theo mình không biết Hôm trước mình lên cửa hàng trên kia xa Rồi ở đây có dịch vụ cầm đồ này Có quán cà phê cũng khá lớn này có đây cơm niêu này ở, ở đường E8 này có quán cà phê lớn lắm nha cả nhà Rồi cơm niêu treo việc này Đây có ngân hàng này cả nhà có ngân hàng à, MS bên này rồi văn phòng chứng sát bên luôn hotel karaoke đây mình đang quay hướng này hướng này lúc nãy mình quay cho cái nhà ít cho nên mình đang quay cái hướng bên tay phải nha bên tay trái lúc nãy cũng, cũng khá là nhiều đây văn phòng công chứng đây đó, đây là những cái điểm nhấn mình để mà cả nhà biết nha bên tay phải bên tay trái cùng vậy rồi bên uh, xa xa cái, cái nhà thái không à, ngay chỗ đường đưa dinh em đây đây là cái đường điện máy xanh à, đây là điện máy xanh nha bên kia là có máy kính uh, à, điện Mương Phú rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào đường dc em rồi ai đầu tư đất trên E8 này cũng như là đường dc em này thì cứ xem video này của mình à, có ý kiến gì hay là có ý tưởng gì để mình quay video hay là quay lô đất để mà bán cái nhà muốn ký gửi lô đất hay là muốn mua đất thì cứ liên hệ mình đây là đường dc em đoạn này cực kỳ sầm uất luôn chúng ta thấy là ở đây là có bảo an KDV là điện à, cửa hàng điện mới quạt. à, các nhà thấy không ạ kinh doanh khá là sầm uất nha ở đây cũng có một số quán karaoke cũng, cũng khá là lớn lượng người di chuyển ờ, trên những con đường lớn này cũng khá là đông đúng không cả nhà vào buổi chiều khi mà tăng ca lên làm việc uh, nhịp sống cũng khá là nhộn nhịp à, so với uh, mình sống từ Sài Gòn 2006 cho đến 2014 là tính là 8 năm đúng không cả nhà 8 năm thì từ 2014 cho tới 2022 đi ở đây thì cũng là 6 năm 6 năm 8 năm thì mình thấy uh, uh, cuộc sống ở Bình Dương này cũng khá là là là là, là tốt hơn so với mình sống ở Sài Gòn ở Sài Gòn đông quá cả nhà mình bây giờ mình sống trên đó cũng 8 năm trời đó mà bây giờ đó mà mình lên trên đó mình mình à, mình sống thì chắc mình không sống ở Sài Gòn đâu mình sẽ sống ở Bình Dương tại Bình Dương đường rộng to đi thoáng không có kẹt xe nhiều ở Bình Dương có một số vị trí kẹt xe nha cả nhà nhưng mà uh, đa số là đường lớn không có bị kẹt xe nên mình rất là thích rất là thích sống ở tại Bình Dương chứ không không thích sống ở trên Sài Gòn nữa đâu thật ra là ở Sài Gòn thì cũng tốt thôi chứ không, tốt nhưng ở, ở Bình Dương thì mình thấy tốt hơn đối với mình nha còn những người khác thì mình mình không biết à, mình là làm bất động sản thì cũng từ uh, Bình Dương uh, mình có những kinh nghiệm cũng như là có được những tài sản như bây giờ thì cũng tại Bình Dương ở Sài Gòn mình cũng sống 8 năm thời gian nhiều hơn nhưng mà không không có được kết quả như như ở Bình Dương đây cả nhà thấy là Hà Minh Châu này Đó, tiệm thuốc đây là đường à, đường đây là đường Rồi à, qua thử mình đường đường đây là đường NG12 đây là DG6 à, DG6 lúc này vợ mình nói à, quay một lô đất tại đường ừ, NG12 này với à, đường NG9 DG19 NG19 lát nữa mình mình mình vay hết một chồng này xong rồi chị đó cho cả nhà xem thử xong rồi cả nhà đó mình quay cái video đó cho cả nhà video lô, lô, lô, lô đất đấy mình chưa biết lô đất này giá bao nhiêu nhưng mà ở đây đa số đất là Ờ, giá là, là là là diện tích là ngang 5 sau 30 hoặc là 10 30 thôi cả nhà rồi đây cả nhà thấy cái đường N99 không đó là đường vào chợ nha cái chợ này gọi là chợ tự phát chứ cũng không phải là cái chợ mà à, được quy hoạch đâu tức là mọi người sống ở đây đông mọi người thì tự phát ừ, tự nhóm chợ đây đường chợ thì chắc chắn là sẽ đông rồi thì cả nhà thấy bắc động sản Hoàng Long à tìm tóc hai ánh tìm tóc này ờ, mình cũng vào hết rồi cũng khá là đẹp đó, hôm nào mình vào đó mình tỉa lại đến đầu tóc của mình phở bò ba phong ở cái nhà đây là mình có một cái số tiệm ờ, một số cái địa điểm kinh doanh nổi tiếng thì thì mình có thể là mình mình nêu lên đây là cái nhà còn nắm nha nuôi tìm mắt lên trên kia xuống là chợ cả nhà nói chung là từ bắt đầu từ chính chỗ đoạn đó là đã chợ rồi kinh doanh buôn bán rồi mình đi chỗ nào mình cũng mua được cũng cũng cũng mua hàng hóa được trái cây thịt đủ các loại nói chung là đủ các loại ở lên trên kia là xe đông này đó, mình biết là bây giờ mình có nên chung vào trong đó và đó mình đi hay không hay mình rẽ lên đường đôi đôi chi mười ở đó mình rẽ lên đường đôi chi mười đi chứ vào đó đông kẹt xe nữa đi xe máy thì cho người ta đi ở trên trên đường chính kia ngay chỗ chợ kia trung tâm chợ kia chợ cứng đông lắm cho nên mình sẽ không vào đó đâu mình nên NG10 nha cả nhà và mình sẽ lên là chia 10 nếu chúng ta đi thẳng ra hướng kia này Mỹ Phước Tân bảng chúng ta sẽ vào phái thì đi vào thú cho một đây và bây giờ chúng ta sẽ đi vào NG10 đây đây là đường NG10 cũng là chợ nha cả nhà à, cũng là buôn bán kinh doanh nhưng mà NG10 này thì không có có sầm mốt bằng ngay chỗ NG9 kia NG9 kia sầm mốt hơn chợ tự phát mà nó cực kỳ sầm mốt cả nhà thấy không ạ nơi chi 10 cũng không không không thua kém với nơi chi 9 đâu nơi chính là trung chậm chợ nó đông hơn đỡ kinh doanh thì chúng ta có thể là mua nơi chi 10 này cũng được Đó. hoặc là mua nơi chi 9 nơi 9 thì đông hơn thì đương nhiên giá bất động sản chắc cũng phải cao hơn nơi chi 10 rồi ở đây thì phải có nguồn cũng phải có lô chính xác thì mình sẽ báo cho cả nhà được ngày trước thì mình làm ở đây thì mình sẽ đi hay đi sang nguồn cho khách còn bây giờ thì vợ mình mình hỏi vợ mình cái là có à khách gửi nhiều lắm cả nha à, bây giờ mình quay lại à, là đường N8 này nhà thấy không ạ à, chúng ta quay lại đường N8 này đây là N10 nha cả nhà à, lúc nãy giờ mình đi à, là là trong khu đây là gọi khu di nha G ấy NG nói chung là khu di là khu khu chợ khu sầm ớt bên cạnh đó còn có khu K khu L là khu sầm uất của Mỹ phút 3 nữa có khu K nữa khu K bên tay trái này đó đó mình cũng là đường đường Vinh Nam đây mình sẽ để à, bên tay trái cho cái nhà luôn à, sẽ mình làm cái video này cho cái nhà xem xem xem một thớ luôn đấy cái nhà thấy không mọi người họ đi à, họ đi rất là đông này họ đi uh, làm vợ cả nhà đường được K Nam là đặc biệt buổi tối cực kỳ đông lát hơn mình đi dạo vòng vòng vòng cả nhà thấy ngoài ra nữa thì ờ, còn có buôn bán kinh doanh nữa buôn bán kinh doanh vào buổi tối hoặc là quán nhiều rồi bây giờ mình rẽ trái lúc nãy mình rẽ phải theo hướng ờ, đường mới xanh bây giờ mình rẽ trái đây thì ngay chỗ này là có cái ờ, đây chỗ này có đeo mắt kính này rồi buổi tối buổi tối uh, buổi tối trên đường này đông lắm cả nhà từ hướng uh, khu này khu ca này nha bên bên bên tay phải kia là khu di còn bên này khu ca này đó, tối này uh, nếu mà có được thì mình vay buổi tối cho cả nhà xem có thời gian mình vay buổi tối cả nhà thấy chỗ đoạn trên đường này đông lắm cả nhà thấy không cực kỳ đông luôn nó không bằng chỗ chợ kia nhưng mà chỗ này người ta cũng nhóm chợ này cũng có đầy đủ này và tối người ta cũng bán uh, người ta mở quán là anh đây quán này quán mừng hữu 949k quán này của bạn mình quán này của bạn mình đây kinh doanh các đồ các ờ, ngành ngừa mặt hàng hết đây nền nội G5 nha các nhà thấy không ạ bên phía tay trái này của chúng ta là là, là cái khu vực mà kinh doanh um, Bigamax quy hoạch khu trung tâm thương mại xây dựng siêu thị cả nha đó, mình mình đó là quy hoạch đó này chúng ta đang đi lên đường ờ, bây giờ chúng ta đi clip nữa là Canama lúc nãy là Decanam bây giờ Canama các nhà thấy không ạ rất đông đúng không nếu chúng ta đi thánh là kia nữa thì chúng ta sẽ ra quốc lộ 13 Cái nhà muốn mua đất ở khu vực nào thì cứ ờ, liên hệ cho toàn nha trong cái video này hoặc là đợi ở trong 10 phút 3 khu vực bến cát này liền nói chung luôn 10 phút 1 2 3 4 thì cứ liên hệ mình mình sẽ tìm nguồn nhé mình có anh em cũng như là môi giới ở đây cũng khá là nhiều đặc biệt là có một số bạn mà mà ờ, đã từng làm cùng với mình à, bây giờ cũng thành công nổi tiếng ở Mỹ Phước Ba này còn khá là nhiều người biết còn đơn lần 14 lát nữa mình sẽ hay là hôm nào mình sẽ quay cái video đơn lần 14 cho cả nhà nha rồi khu vực Ecolec nữa ờ, khu vực Ecolec ừ, chỗ ba con cò ở đây nhà người ta xây này xây theo kiểu này đang là xây nhà ở nha cả nhà thôi mình chạy ra đây thôi mình để thẳng lên kia là đường ra quốc lộ 13 rồi mình chạy tới đây thôi rồi cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha